quay trở lại với ờ, channel của mình thì mình muốn ờ, chia sẻ với các bạn một vấn đề mình thấy ờ, có rất là nhiều các bạn mà ở trên mạng dạy mình cách bán hàng dạy mình cách gọi điện thoại cho khách hàng như thế nào bla bla bla các kiểu ngồi xe hơi đều nữa các bạn à, thì à, mình muốn chia sẻ như thế này thứ nhất là lĩnh vực bất động sản đó các bạn hay là đầu tư chứng khoán hay là à, xe hơi hay là cái gì cái, cái giá trị mà nó cao cấp đó các bạn thì những cái bạn đó đó thì cũng bán được hàng đó các bạn cũng có tiền nhưng mà không phải bán ai bán cũng được ví dụ vậy hoặc là cái các bạn đó có sự may mắn các bạn trồng ăn là có sự may mắn kinh doanh là có sự may mắn à, uy tín à, yếu tố may mắn nữa thì à, mới tạo ra nhiều yếu tố nó mới tạo nên được một cái sự thành công nhưng mà khi mà đi chia sẻ cho người ta thì ờ, rất là khó chia sẻ à, mà mình phải chia sẻ thật tình giống như mình đây mà nói mình chia các bạn là ờ, phải chia sẻ thật tình tóc mình gối luôn các bạn thấy không đó chứ không phải chuyện đơn giản các bạn tại vì với lĩnh vực bất động sản hay lĩnh vực uh, chứng khoán hay là lĩnh vực, cái lĩnh vực về gì mà nó có giá trị lớn đó các bạn thì các bạn phải tìm đúng cái đối tượng các bạn thực sự làm bất xéo bất động sản quá đơn giản các bạn không cần một thằng có có một cái trình độ cao hay một cái thằng hiểu biết nhiều để mình làm theo bất động sản hết các bạn à, mà nói thẳng là một câu gì bởi vì khi mà các công ty bất động sản họ tuyển người cũng vậy cái tiêu chí họ tuyển rất đơn giản tốt nghiệp phổ thông hay cái gì đó đơn giản rồi vô đào tạo năm bảy ngày là kết thúc vấn đề à, nó không giống như những cái sale của những cái ngành khác những ngành công nghiệp những ngành này à, mà đòi hỏi là phải trình độ đại học bao nhiêu năm kinh nghiệm thì mới được làm sale nó chứ không phải đơn giản có những cái ngành các bạn lên mạng các bạn tìm theo hiểu thông tin tuyển dụng các bạn cũng thấy tại sao thì khác biệt khá, khá lớn như vậy đó, mà rồi sale bất động sản thì lại kiếm được nhiều tiền hơn những cái thằng kia thằng kia lại đòi hỏi trình độ cao hơn kinh nghiệm nhiều hơn mà lại ấy tại vì cái kia đòi hỏi chuyên môn và đòi hỏi nhất là đòi hỏi sự giao tiếp rồi đòi hỏi ờ, cái cách khai thác còn sale bất động sản là gì là đưa cho bạn nguyên một clip data là, là chạy chạy quảng cáo ầm ầm ầm ầm à, rồi sau đó tìm ra được một người à, thì làm một ngàn cuộc điện thoại đã dính đi dính một người các bạn à, thì các bạn phải nhớ một điều cái lĩnh vực bất động sản thì những cái nhà đầu tư hay là những người mua hàng của bất động sản là phải có tiền các bạn nên nhớ là phải có tiền thì mới mua được không có tiền là không có mua được cho nên là bây giờ các bạn mà người ta không có tiền các bạn cứ gọi điện thoại các bạn nói văn chương qua mỹ gì ừ tôi xin mấy phút rồi hay là nó nói là ừ, phải gọi điện thoại giống như là hai người thân hai người bạn thân như bạn có biết mày là ai đâu mà thân hả đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó là không có tiền rồi là mày nghe mày nói chi cho mất thời gian nó là người ta cúp máy ngay nghe ta bất động sản là cúp máy ngay nếu người đó thật sự không có nhu cầu các bạn còn người có nhu cầu người ta sẽ mua người ta sẽ tìm hiểu tại vì người ta chuyên ví dụ những người đó mà chuyên đi đầu tư bất động sản nghe tới bất động sản là họ phải rồi chuyên mua gọi là người đó họ có nhu cầu họ mua thì cái cái ngành những cái cái như bất động sản hay chứng khoán hay là sẽ hơi các bạn cái, cái sự mà chào đó chào mời của các bạn á, nó sẽ ờ, ít hơn là những cái ngành khác ví dụ như là tại vì cái bản thân của người đó đã có mục đích mua rồi cho nên khi mà các bạn chào vô thì nó rất là dễ dàng khi bạn giao tiếp sẽ rất là dễ dàng người ta chỉ cần coi ví dụ như bất động sản chỉ cần coi vị trí và cái giá là người ta chớp thôi tại vì ta đã có cái, cái tiêu chí người ta mua trước đó rồi còn những người mà không có tiêu chí mua là không có đủ tiền mua các bạn gọi vô một người ông mấy số một các bạn kia mua một cái căn villa gì đó làm sao mà các bạn nói các bạn gọi điện thoại bạn chỉ tôi các bạn chỉ tôi coi đó. cho nên là các bạn đừng có mà làm những cái clip mà nó gọi ấy còn khi trong cái sự nghiệp của các bạn có sự may mắn các bạn các bạn gọi toàn dính những người mà mà gọi là có nhu cầu hết thì các bạn bán 10 người có nhu cầu thì bán được một người tại vì cái sản phẩm mình có thể phù hợp hay không phù hợp nhưng mà cái thằng kia vô làm bất động sản mà xui đưa cái data cho nó toàn là, là lính đát không làm sao mà thằng đó nó gọi dính ai bây giờ nó có nói gãy lưỡi khô cổ hết tiền điện thoại dục điện thoại luôn quỳ lại năn nỉ người ta người ta cũng lại người ta năn nỉ nó luôn nó nói ừ tao cũng không có tiền đâu mày ơi bây giờ tao cũng muốn giúp mày nhưng mà tao không có tiền làm sao đúng không các bạn cho nên là nhiều cái mình thấy mấy anh mấy chị dạy mà mấy anh mấy chị không có nói thẳng ra cái vấn đề nó rõ ràng ngay từ ban đầu để mà người ta hiểu rõ mấy anh cứ nói ừ cứ gọi gì cứ làm vậy là sẽ được chứ ờ, cái kia cái kia sao được thì nó cũng đúng các bạn đúng với trường hợp là các bạn phải gọi đúng số người có nhu cầu nha còn nếu mà không đúng là ỉa trong quần nha không đúng là thôi các bạn có nói văn chương cỡ nào cũng vậy hết mình nói thiệt đó. còn về vấn đề mà mình như nãy mình nói cái người mà người ta có nhu cầu mà người ta mua hay không những ngành khác không phải bất động sản nha là do kỹ năng sale đó. thì lúc đó người ta sẽ đòi hỏi cái trình độ của một cái người sale đó sẽ cao cấp hơn kinh nghiệm nhiều hơn người ta mới tuyển dụng vào các bạn thấy lên cái mạng mạng tuyển dụng và đặt hai dấu chấm hỏi ví dụ như ừ người ta tuyển lương 15 20 triệu một thằng sale người ta đòi hỏi ừ kinh nghiệm bao nhiêu năm cấp độ đại học chuyên ngành gì trong đã làm bao nhiêu dự án gì rồi là đẹp đòi hỏi rất là nhiều để người ta tuyển thằng sale đó đó trong khi gương của bất động sản ví dụ như là tuyển những cái trình độ thấp cấp thôi ờ, rồi, rồi ờ, à, kinh nghiệm không cần luôn vô đào tạo tài bản luôn hay gì đó rồi ừ, hoa hồng cao ờ, mấy trăm triệu hay một tỷ gì đó thì các bạn hãy thử so sánh tại sao người ta lại làm cái gì đó. tại vì người ta bởi vì bên bất động sản như mình nói là quốc một số đông vào gọi một thằng và thằng hai ngàn thằng thế nào cũng có thấy có một hai thằng có nhu cầu phải có gọi phải dính cái thằng nhà giàu thì cái thằng nào may mắn được gọi chúng ngay cái số mà người ta có nhu cầu ngay nhà giàu ừ. thì thằng đó nó hơn đó. ví dụ như gọi chúng cùng cục số nhà giàu chắc chắn cũng phải có một người mua tại vì ví dụ như chúng thằng đầu tư thằng đầu tư thì nó chỉ biết mua thôi giá thấp giá rẻ hoặc là dự án nó ờ, nóng thì nó sẽ mua Ờ, chứ nó không có cần quan tâm các bạn là ai đâu các bạn à, có ký hợp đồng với các bạn đâu quan tâm với các bạn là ai ừ. đó. rồi này kia nọ nữa nó nhiều cái yếu tố đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản cho nên nhưng mà cái anh mà làm bất động sản anh đừng chỉ ai chứ mấy anh không biết cái gì chân mà anh chỉ cái gì người ta đã có nhu cầu mua trước rồi người ta không có nhu cầu mua trước anh có lại người ta còn á những cái lĩnh vực nào mà người ta có nhu cầu một cái anh vào cái anh thuyết phục ví dụ như người ta đã có nhà cung ứng sẵn rồi bền bỉ rồi mà anh vô anh bẻ gãy thằng nhà cung ứng nó anh nhào vô anh cung ứng liên tục liên tục duy trì mối quan hệ nhiều năm nhiều tháng để cho cái sự duy trì ổn định của công ty hay là thu nhập của các anh thì cái đó mới cần người có năng lực thì lúc đó cái thằng kheo đó mới có gọi là có năng lực còn nó chỉ các bạn làm thì khi nó chỉ các bạn làm á thì nó cũng sẽ chia sẻ thật tình với các bạn những cái chuyện chứ không phải là ừ nó bắt buộc các bạn phải làm vậy vậy vậy vậy đó thì khi mấy cái thằng mấy thằng mà sale mà cỡ cao cấp cỡ đó mà bây giờ nó ra nó bán bất động sản thì dư sức ăn qua cầu nhưng mà mình như mình nói mò kim đáy bể biết ngoài ai thì may mắn thôi mà ví dụ như nó nó có nhiều kinh năng kinh nghiệm nhưng mà nó đưa cái danh sách nó gọi toàn chúng ờ, lính lát gì đó không không có tiền để đâu mua ừ. đó, các bạn đi kêu mấy người mà không có tiền ví dụ như mua xe hơi không gì đa phần các bạn chạy marketing cái người có nhu cầu người ta sẽ nhắn tin cho các bạn chứ các bạn không cần phải đi ừ néo kéo người ta mình néo kéo có được đâu người ta không tiền đâu mua níu đó còn thằng có tiền thì tự sẽ nhắn tin với bạn thằng mà đang kiếm đất kiếm nhà nó sẽ tự kiếm các bạn đó, là ví dụ như cái đồng đó nó có dòng tiền nhàn rỗi rồi các bạn gọi chúng nó thì nó thấy hợp thì nó cũng dứt đó cho nên là các bạn phải làm kinh doanh các bạn phân chia ra những cái mảng khác nhất là mấy anh động sản hay nổ mấy anh mà bán được ờ, hay nổ nổ trên trời với biển không mà nhìn qua nhìn lại mấy anh chả có năng lực gì mình nói thiệt năng lực gì tại vì khi là về sau các bạn có biết bạn biết không khi mà cái thằng chủ đầu tư là có nghĩa là ông chủ có thằng những thằng xe bất động sản đó khi mà nó ra những cái dự án á, nó đã tính toán ở ừ, dự án đó nằm ngay vị trí đó hot những căn đó như vậy đẹp nó đã thiết kế đã đã xây dựng đã tính toán hết rồi nó đưa cho các anh bán thôi chứ các anh không phải là người tính toán ra ừ tôi phải tìm cái vị trí A này tìm một cái ờ, mà cái cái cái, cái thiết kế đẹp này để cho người ta mua các anh không có làm cái chuyện đó thằng Lưu đầu tư đã làm hết rồi Cái anh chỉ đứng anh bởi vì thằng chủ đầu tư cũng không có cần cái anh có trình độ cao hay các anh tài năng gì sức chúng hết nó chỉ, nó tiễn chỉ số đông vô rồi rồi rồi, rồi, rồi gà là quánh thôi các anh thấy ngồi các anh suy nghĩ vài giây vài phút coi sao vô tình thì các anh hơn các anh bán được nhiều thì hoa hồng thì tự nhiên bắt đồng sản thì hoa hồng rồi giá trị tài sản lớn cho dù hoa hồng anh thấp thì anh vẫn được nhận hoa hồng cao so với những ngành khác ừ nhưng mà các anh phải nhớ điều những cái người mà mạnh giỏi là những cái người trên của các anh người ta đã dập điện dự án đó rồi ví dụ như ừ, Thủ Kim ừ, hay là Bình Chánh khu nào người ta đó lợi người ta xin phép chính quyền địa phương người ta khảo sát rồi người ta lên dự án hết chứ không phải người ta mở cái dự án khơi khơi có nghĩa là ví dụ như chiếc xe gì ta thiết kế xe đẹp rồi người ta coi hãng A với xe giá nào giá nào ta tung ra cái mẫu này chắc chắn thắng mày chỉ cần đi đăng bài vậy thôi đó còn những cái ngành khác thì khác nha các bạn sản phẩm tương đồng nhau đó, đánh vào cái khách hàng cái cái nhà cung ứng còn lại của người ta lâu năm của người ta là một chuyện vấn đề lớn cái đó là đòi hỏi à, khác hơn đó các bạn thử apply cho mấy thằng bất động sản mà bán mà, mà, mà hay gọi điện thoại đồ giỏi này kia chỉ người ta nó vô mấy công ty đó rồi nó không nhận hồ sơ luôn đó thậm chí những cái công ty nó không bao giờ nhận hồ sơ những anh xe bất động sản chục năm hai chục năm bất động sản cái gì mà mình thấy cái tuổi cái gì đâu mà còn trẻ măng mặt bún ra sữa không có một chút kinh nghiệm mà lên làm trưởng phòng làm đốc gì không các bạn đó rồi chỉ chỉ cái gì mình nói chỉ cái gì nó chỉ vô cái thằng mình không có nhu cầu thôi rồi các bạn à, các bạn nghĩ là nhà đất chứ đâu phải chuyện đơn giản các bạn khi người ta không có nhà người ta mới kiếm nhà người ta mua mà phải có tiền người ta mới đi kiếm không có tiền mà đi kiếm cái gì trong túi không có tiền mà đi coi nhà này nhà kia sao mà để ý đó. nhà 1 tỷ các bạn đang có 200 triệu đương nhiên thằng 2 triệu nhà 200 triệu nhà vô coi nhà vô coi xong cái uh, cuối cùng là gan tỷ thì nó không có tiền nó cũng rút về đó các bạn thấy các bạn vừa mất thời gian mất thời gian mất này kia mất này cỏ mất tùm lum đó. làm ảnh hưởng với người ta gì mà các bạn lên các bạn mạng các bạn chỉ cách gọi điện thoại sao cách nó chào khách sao la láp lá nhảm nhí nghe các bạn các bạn hãy xem video này nha những mấy anh bất động sản vô ném đá nha mình tiếp hết mấy anh bất động sản nha những anh nào bất động sản chân chính anh khi nào mà lên mạng anh lao gao gao gao lắm đương nhiên cũng cái nào cái nghề nào cũng có cái nghề cái có khó của đó nhưng mà các bạn đừng có làm cái chuyện mà nó hơi quá lớn quá quá tào lao nha những cái người mà ta làm được người ta ít khi nào người ta la lối mình sùm lắm mình thấy ờ, mình coi mình thấy nó bức xúc là gì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn các bạn cứ tưởng là nó như vậy như vậy như vậy nó giống như mình mình chia sẻ thực sự abcd đó rồi các bạn coi các bạn khả năng các bạn làm được hay không các bạn phù hợp hay không còn chứ mà đừng áp đặt này nọ kia là ừ đã bán được rồi ừ, đâu con lấy cái đó này ấy ít nhất là các bạn cũng phải làm một cái câu mở bài để mà người ta cảm thấy nó nó vui chút có nghĩa là ờ, kinh nghiệm của tôi là như thế này đó ví dụ kinh nghiệm của tôi gọi điện thoại nói chuyện là như thế này lại như thế này rồi các bạn ờ, coi như thế nào các bạn đừng có mà bê bắt ta phải bê vậy bê vậy sao bế video các bạn thử gọi chứ không có thằng có thằng nào mà à, giỏi giỏi đó thằng thử gọi cái thằng không có tiền rồi các bạn tiếp tục đi đầu tư chứng khoán ABC lợi nhuận 800 ngàn à, triệu một năm gì đó các bạn cứ làm các bạn có đem mấy trăm con mặt Mercedes ra người ta cũng không ngồi trên đó các bạn nói các bạn người ta cũng không có mua được những cái thằng mà nó làm mà à, online thuốc giảm cân mỹ, mỹ phẩm gì đó thì người ta mua được bạn tại vì dễ quá 5 10 triệu thôi thì lúc đó các bạn xô đóng tiền bự ra vậy nè tiền nhiều bạn vô hút hàng mấy trăm triệu tỷ gì đó các bạn xô ra tiền chỉ 500 cọc cọc cọc vậy nè các bạn phóng lên xe hơi các bạn làm thì nó thích là nhưng mà nó làm được không làm được rẻ năm mười triệu một đơn hàng gì hay là mấy chục triệu đơn hàng gì đó thì người ta làm được đó, còn các bạn làm bất động sản hay làm những cái sản phẩm mà có giá trị cao mà à, đó thì các bạn à, có phóng lên một chiếc siêu xe các bạn live stream hay các bạn dạy người ta người ta cũng không thể nào mua được khi người ta tại số tiền nó vượt quá mức người ta à, nó vượt quá mức người ta người ta mua ừ, thì coi như là các bạn <laughs> vô phương trị nha các bạn còn khi mà người ta đã có tiền rồi đó thì người ta sẽ có nhu cầu đó rồi thì người ta chỉ cần câu cái sản phẩm thôi mà thật sự là mấy cái đó mấy cái dự án nào đó thì đã có mặt trên mặt báo trên này kia hết rồi người ta cũng đã biết hết rồi có thể là có những người người ta đang chuẩn bị tiền để mua cái dự án đó rồi tới cái đó khi đủ tiền người ta mua đó. chúng như các bạn các bạn hưởng thì các bạn la um bịch sùm mệt các bạn à